Ok, xin chào tất cả anh em đang xem ờ, video anh em ơi à, Bây giờ thì à, Khải chuẩn bị anh bình cho anh Nam động nha anh em à, Khải đi đổi 7.000 xu, Khải lấy uh, 7 nghịch 7 kim, Khải lấy 7.000 xu đó. Còn hiện tại Khải đang cắn cái cái cái cái vật phẩm mỗi loại 1.000 cái nè Mỗi loại 1.000 cái Anh Nguyên Vinh nha anh em Em Anh Nguyên Vinh full tiền vạn với xu rồi bên 15 À ok em ơi Úp cho dàn xe ok 2k em ơi Úp cho dàn xe mới nè ơi Lúc nãy vừa ăn còn thiếu lâm lên 146 rồi giờ con này chắc lên được 140 44 à, con này chắc ăn xong lên 144 Khả có một dàn xe 147 146 nữa mà khác phái nữa rồi thôi cũng không cần thiết tại vì giờ đổi phái tốn hai ba kim rồi đổi nhân vật từ nam về nữ nữa là khó nè tại vì này đang là nam nam độc độc bùa Giờ anh Evan cái biết thì tin nào chuẩn bị ép đai lưng đỉnh khái nè Ép đai lưng cái bang cho khái nha Ép lưng đỉnh khái nha nè à, Ép đai lưng đỉnh Khải là có skin 9x nha mọi người Đai, lưng đỉnh Khải là có skin 9x Nếu mà ép được ba cấp 9x thì quá tuyệt vời nè Đang mong chờ vào cái đó thôi à, Tài cánh này nhận 18 đang mong chờ vào đa lương đường thái ba cấp tính ra khả chịu chi dữ <laughs> đúng rồi chơi phải chơi với nam mình không chơi nữa thì mình cần sợ bán mình cũng tiền mình bỏ ra mà vấn đề ở đâu giờ đang đầu đầu tư cùng cái bang nè cái bang thì khải có xích ăn bang hồng mỹ rồi à, bao tây định khái rồi áo hồng kim môn phái rồi giờ ép cái đa lưng nữa thôi nè có gánh bàn cặp luôn này mà rồi anh đi đồ xong anh vân này lấy thì tân nữa là xong lấy tân nữa là xong chủ yếu lấy thì tân là kinh nghiệm nè em ơi ra được cũng đã thành 120 thì lại ngon rồi để cho anh em xem đó là em vân trung thu nha em em vân trung thu mua 1.000 thịt heo đó mỗi loại 1.000 rồi màu rau một nghìn này yeah. rau ép ghép bánh trung thu con heo một nghìn rồi cắn nha nam ok anh em chúng ta cùng đi cắn khai chỉ diệt thôn thông trang chu tiên rồi dứt thấy mặt nào đã đó đẹp trai chưa rồi cắn nha nam thủy tinh chủ yếu tìm thị tân đây mà một rương phổ hồng kim 100 xu đã có 100 xu một thị tân quá ngon quá ngon ngon nghe anh Vinh cái 200 view liền ok anh em ơi em đang anh Vinh nha anh em ơi anh em đang xem cho cả một like chia sẻ cho video nha anh em cái video này à, nếu như anh em nào mà chưa xem thì Khả sẽ up lại trên kênh vào lúc 11 giờ 15 phút trưa hàng ngày anh em thử xem lại cho vui anh giải trí anh em. đang yên bình à, bánh trung thu con heo anh mà Còn uh, à, 7 ngày nó hết hạn rồi. Hai viên thủy tinh đó. Thủy tinh đâu, thủy tinh đâu, mình chịu yếu kiếm thủy tinh rồi nam. Thủy tinh nó đập đồ, bạn nhượng tinh tháng 1. Tinh ba à cha đương nhiên tinh ba Thì ốc cấp này, thủy tinh đâu. Một rương đồ phố, đình quốc, một cho bự tím phi tốc đại lực đúng rồi anh từ từ từ không vội nó sẽ ra thủy tinh đúng chính xác nãy con trước cũng vậy nè anh từ từ từ ra hai mấy viên luôn nè em ơi này cho kích tay nữa nó khá là chậm hai viên thủy tinh rồi ui hơn trăm cái này ơi khuôn viên nữa cho nó lăn rồi khuôn viên cho nó lăn rồi khuôn viên cho nó lăn rồi đúng rồi đúng rồi chưa thấy viên nào nữa một viên thôi mới được hai viên này nè không tiêu đầu này một trăm cái rồi sưu đồ thiếp hoặc đi thôn khác thì thôn này nãy giờ hơn 100 cái rồi mất hai viên rồi đào hương thôn à, đào hương thôn tên nào thì tên đây thì tên thì tên đó ba viên ngon lành cành đào bốn rồi rảnh rảnh rảnh anh em rảnh anh em rảnh anh em bốn bốn lệnh bài bốn mày bớt là mười bot thì tới đâu đủ đủ nhiều không rồi đó bốn viên ngon lành ngon lành bốn viên bốn viên bốn viên rồi anh em ơi bốn viên rồi bốn viên thì tân đâu thì tân đâu không này dưới đây, cho nó hiện thì tân bình trần cho đẹp nè máu Nam Viên, Nam Viên, Nam Viên Nam Viên em ơi Phượng Tường Bắc à? Ok, Phượng Tường Bắc luôn Nãy giờ 200 cá được Nam Viên rồi em ơi Phượng Tường Bắc, ok man Nam Viên rồi em ơi, cố lên, cố lên Kiếm 20 viên nữa coi Hồi nãy con kia không có lỗ nè Con kia lời được à, hơn nghìn xu Lời được kinh nghiệm quá trời 5 viên rồi đây đây đây đây, đây. anh hết 1.000 này mà được khoảng 11 12 viên đến 15 viên là ok nè 15 viên là chuẩn luôn 15 viên là chuẩn luôn thời gian có hạn thời gian có hạn <laughs> đó số viên số viên nè số viên đủ thì tin là ép bao tay định khái ngay quên đai lưng định khái luôn số viên số viên rồi nè em ơi Ủa, đứng ra là mình thấy tinh nữa Tân Hồng What? Trời ơi. Ôi, đứng quá, đứng quá, đứng quá, đứng quá, đứng quá. Đứng quá nè mày. Anh hơn trăm cái được ứng viên. Chọn năm an đồng. 6 viên rồi, à. thì tinh đâu, đủ, thì tinh thì tinh. rồi tổng boss người là 11 người quốc dân đại rồi hơi đứng nha hơi đứng nha hơi đứng nha đó bảy viên bảy viên rồi em ơi của mật bí tịch đi đây này 16 ok được 7 viên rồi 7 viên rồi 7 viên rồi cố gắng là 15 viên như nãy này có vẻ full rồi bó ôi 500 cái 7 viên rồi em ơi cố gắng kiếm 7 viên nữa ấy. ôi mới này khai như món rương này nó chặt chỗ lắm nấu đóng kim không độ tinh hồng bỏ vô luôn rồi tiếp theo bắn đá này bằng nhược bằng nhược rồi tiếp tục bảy viên rồi em ơi cố lên dọn chỗ này cho nó đẹp viên thủy tinh rồi bảy viên rồi ra đây ra đây <clears throat> Đó 8 viên Làm ngay ba mươi kiếp Mở luôn Bảo vũ là hoa Thực ra bị kiếp cái bằng bỏng luôn rồi đỡ mất 500 xu nè 8 ừ. viên Rương 170 Ôi, tiêu lộ Thôi qua thành khác ấy chín viên trời ơi định đi thành khác ra một viên nữa là ngon lành chín viên ai mình đi biển kinh gái giờ mình đi thành em mà nếu mình đi thôn rồi nếu mình đi thôn rồi thôn giờ ra hơn hả hà thái nó cũng như châu mà chín viên rồi anh được anh riêng đi thành khác chín viên rồi anh biển kinh rồi em gần riêng đi thành khác Tôi đâu Trời, tiếng lô nữa rồi mình cần chưa có ôi ra là mày bot nữa chín viên rồi có quánh rồi 15 viên là đẹp luôn em ơi 15 viên mở thêm 50 túi kia kiếm 57 viên nữa là đẹp ui 9 viên rồi 10 viên nữa thôi 10 viên đi chỗ khác thôi trời ơi tinh hồng cuốn ba lâm tiền thôn ok ui em mình cân ấy chưa ra đâu em vãi nồi đây đấy đây cái lâm màn nó ra cái vèo này, này chưa ra luôn chính viên rồi mười viên thôi mười viên mười viên trời ơi gần trăm cá chưa có cái thiên nhiên thì tinh luôn ở biển kinh luôn kinh đen vậy chưa ra luôn ui trời ơi bỏ biển kinh luôn quá à chết chết chết mới chín cái muốn muốn xong rồi em ơi chín viên thì tên mà hết nhầm mấy chục cái chỗ này rồi trời không ra luôn không ra luôn ui hết gần 200 cái này chưa ra luôn rồi 10 viên 10 viên 10 viên 10 viên cố gắng nặng anh em ơi cố gắng nặng anh em ơi 10 viên rồi 10 viên rồi à, đến uh, ờ, 5 tiền đúng không 5 tiền ok 5 tiền thôi Đem tiền thôn 9 cục rồi Còn 300 cái Ủa. Duyên tình 3 Tức là hám Thì tên nào thì tên đâu Đồ mới 9 viên rồi em Lạnh rảnh nào rảnh nào 10 viên đó còn hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi cái nữa có gắn làm đem viên nữa một viên một viên rồi thử ra thì tin rồi kêu không ra luôn nè mới 10 viên thôi em ơi này ít quá là này ít quá căng rồi căng rồi hai bốn số à 11 rồi 11 rồi 11 nhầm nhầm 11 rồi hai ba số 9 11 nhầm nhầm làm vài viên nữa coi ấy da ấy da hơn trăm cái rồi hơn trăm cái mà mới có một viên thôi ở thanh này mới một viên thôi rồi bot nhiều dữ này bài bot nhiều dữ chặt rưỡi rồi trăm mười mấy cái rồi đó Trời ơi Đứng luôn 11 rồi em ơi ba đăng hiện ok Còn trăm cái cuối cùng Chặt rương rồi Úp cấp Tính Lên nào Lên 12 Lên 12 Trời gì dùng ra thiên sơn Lên 12 Lên 12 Lên Lên Đó ngon lành ngon lành ngon lành 12 lần 12 lần nhanh nhanh nhanh còn những vật phẩm cuối cùng à, <clears throat> có lại đồ dùng khác đây có người khác đây mày chu tình trắng lại cái 12 rồi cái bằng gì đây 13 có 13 rồi bó chậm lương quá 12 thời tinh rồi em ơi tiếp tục này cắt mấy cái vô thừa vô này chặt rương này rồi tinh hồng nè thương lộ nè 12 thì tinh rồi chồng này ok còn những cái cuối cùng số ôi ôi xem trọng không bị kíp à à khôi rồi thì thân động làm riêng được rồi làm riêng đẹp quá tại cái vần này là bảy kim anh em trời ơi thì tân đâu thì tân thì tân, tân thêm riêng nữa thêm riêng nữa rồi xong đứng hình luôn 12 thì tinh trời ơi, tụi này ít quá tụi này ít hơn tụi lúc nãy rồi ít hơn tụi lúc nãy rồi anh em ơi Gỡ, cố gắng gỡ gạt xem nào cố gắng gỡ gạt xem nào bỏ mấy cái này vô phục viên này nọ vô từ từ tính sâu máu mê tà lè bông bí rồi sát thu giãn lại Phúc viên Hiền Tinh Quốc bài mấy cái này đi, chọc quá Nó lộ thừa này thế thôi vớt vớt vớt vớt work rồi khối cuối cùng này kìm cũng mới kiếm 120 này thì mới kiếm 120 này chạy đâu con sâu trời ơi không có bí kiếm 120 không có đào thành 120 năm ơi bí kíp thì có không có đào thành khui tiếp này thủy tinh nữa cái rương đen mình rồi là có thể ra đại thành này ra thì tinh đen quá rồi nhu tình nữa một nhu tình không nhu tình của chúng tôi à giờ đâu khui phổ này khui phổ nha nè Độ, không ra đại thành rồi em ơi khui phổ này rồi chết phổ chết phổ tơ hồn đái đại thiên đào chú vượt cảnh phù giả diện niệm độc ba thì hồng lý bích hải thì đái thiên trưởng thì... đai định khái đâu bích hải đái nữa anh đều hai cái đai cơ nghiệp kim khải hai cái đai thiên trời vụ ảo ngo ok ma hồn dốc khôi cho cho cho cho cho chết tôi Đồng cừu Trời ơi Cần, cần à, định khái ra đồng cừu Chú Nhỏ gơ nè Rồi Nói chung thì mấy cái đai này Nếu cần người mua thì cũng bán được Cho em ít hộp quà trung thu đặc biệt Ok tiếp tục giao dịch Còn dư 9 cái mất quên luôn Ở à, đâu khối tiếp 50 cái quà trung thu đặc biệt như em à, tiếp tục tiếp tục tiếp tục không ra là thành 120 ra thì thu được 4 kim rồi rồi ok tiếp tục khôi hàng rồi tính tiền nha nam tính tiền thử lời hay lỗ nha Ồ, lần này ít thì tinh quá ít thì tinh quá mang này vô rồi mà cái phố này không có cái phố nào mà gọi là ra tiền có cái phố ờ, vô vụ áo ngo này được kim đựng cái vụ áo ngò chung là cũng được một ít đồ phố thì mình cần đang cần phố đình khái mà không ra nè đỡ phải tốn một kim năm không ra rồi tiếp tục nè khui 50 cái à, bánh hộp bà chống thu đỡ tìm à, thị thịt tinh nha nam hiện tại bây giờ một hai nhiêu rồi mới có 13 viên thủy tinh rồi 13 thủy tinh rồi rồi vui này một thanh phù này đó 14 thủy tinh ok chưa 15 thủy tinh ok chưa bù ngay bù ngay một cục ờ, này cũng được vào trong sâu, 15 thị tinh rồi cố gắng lên hai chục ai đó 16 thị tinh 16 thị tinh anh em ơi 16 thị tinh 17 thị tinh 17 thị tinh 17 thị tinh cố gắng hai chục ba viên nữa thôi cố lên còn 36 cái nữa 17 rồi 17 rồi đúng là bao là hắn nhiều rồi nhiều con phù Trời ơi bằng nhựa 17 rồi, ba cục nữa thôi Trời ơi sao toàn Toàn thiết lắm là bao vậy Cho cục 300 Quân kiếm 25 cái nữa Tinh hồng Chặt rương quá, chặt rương quá Trời ơi Là bao nữa Bấm shop nè Shop nè Shop nè Shop nè Shop nè số này số này rồi nhà còn hai là hai bốn cái này nhảy thằng khác này thằng này mà anh bốn năm viên thì tin này thôn này mình bốn năm viên thì tin này tiếp tục này 17 này 18 đó đó đó đó tới giờ tới giờ rồi ra 19 rồi 20 cá nữa trời rồi ngựa ôi trời ơi phi phong tưởng phi phong kín manh em phong này cho nó mang luôn tí nữa cho nghe mười xe mang luôn trời ơi hai bốn sáu tám mười hai bốn sáu mười tám là kiếm hai cộng rồi vậy bot trời phun rương phun rương phun rương cầm một chỗ chưa chứ bán bạn rồi còn 13 cái trời nhà con kiếm nữa nến lung linh sư đề chống đủ xanh trời ơi ba đồ vậy trời ơi không đường đồ phun đường ơi hmm. à, cất cái này đi còn à, bảy cái cuối cùng đứng 18 viên rồi em ơi mới có ra nữa hay không đây đứng 18 viên rồi chặt chỗ luôn rồi đó 19 19 viên 19 viên làm viên nữa bù vốn ai làm viên nữa bù vốn này, bàn nhược nè định bài nè ok kỹ năng sư đề rồi 19 viên này mà chung là ạc nãy là 20 viên ạc này 19 viên cũng được cũng được này mà cũng được này mà tính tiền thế lời lỗ nha lời kinh nghiệm là cái chắc rồi đó rồi cánh ngay rồi lời kinh nghiệm là chắc đó anh em rồi được rồi tính được rồi được gì đây nãy được uh, ờ, 10 rương hùng kim môn phái 10 rương phổ kim phái thì cho một kim nha anh em đó thu được một kim từ 10 rương kim phái nha từ rương 10 10 cái rương phổ nha 10 kim xong rồi là cặp boss là hai kim một kim năm nữa là hai kim năm cặp boss là một kim năm hai con nha năm hai kim năm rồi tiếp tục cục này 100 sâu đó. cục này là 150 sâu đó 2750 tập cuốn này thì trăm xu trăm xu hoặc cho thôi rồi bốt này đỡ thả đánh cho vui là quan trọng rồi hai cục này là mỗi cục khoảng 100 xu hai cục là cộng 200 là thành à, 2850 à, rồi cộng 200 nữa là 3050 đồng đồ bó nè thiên linh bó nè bó nè rồi cái càng khôn 500 xu nè là nghìn năm năm mươi này bò nè nếu bực nào thì uh, ờ, chắc vứt rồi không bán được đâu bỏ nè bỏ nè, bỏ quyển hai này bỏ luôn quyển 13 là đựng trăm xu nè đó. chung là giá thị trường 100 xu nói chung là dư thì khải cắn cho xe trăm xu nè quyển 16 đựng trăm ờ, hai trăm xu nè đó. bót bỏ nè cuốn chín đựng trăm xu nè rồi ba nghìn chín trăm mươi rồi cái này không ai mua 3950 cộng với 19 ờ, thì tinh 19 thì trung bình một uh, viên uh, 170 170 nhân cho 19 cộng với 3950 à, không có lỗ này mà Thu là được 7 kim 180 xu lời được kinh nghiệm anh em đó nếu bán hết được thì được 7, 7 kim hơn rồi ok trong lúc nãy mở ra cái phổ mà nếu mà có cái đai lần định khá nữa thì khả đỡ tốn tiền nè trong này toàn đai lưng này đai lưng này đai lưng này đai lưng này lại toàn những cái đai lưng gì không không phải đai lưng mình cần nè cái vụ áo nó đựng kim nói chung là bù lại cũng như nhau nè mở 10 rương thì được một một phố này thôi đó rồi ok bây giờ đi ép đồ anh em ơi à, ép lên đầu lấy đồ đó nha ok anh em đang xem thì cho một like chia sẻ cho anh em ơi rồi bây giờ khả sẽ đi ép đai lưng định khái anh em đó thì tin có đầy đủ rồi chỉ việc là sức chiêu thôi nè bây giờ chỉ việc sức chiêu thôi nè rồi gồm thì tin cường dừng một bạn này hả rồi anh em xem ờ, anh vị Evan này thì đừng quên đỡ lại cho Khảo like chia sẻ chơi nhé